Xin chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một số dòng bếp dành cho thị trường nội Nhật thì đây là có một số dòng bếp à, ga có những cái tính năng an toàn cơ bản đây và phía bên dưới này thì bếp ga âm từ âm và bếp ga dương full chức năng có mặt kính cường lực thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu qua còn bếp số 1 đây cái số thứ tự của nó là số 1 bếp này được sản xuất vào năm 2017 mã số của nó là 072244 thì ờ, các bạn nào á, mà đã lựa chọn cho mình một cái con bếp ưng ý và phù hợp với cái túi tiền của mình á, thì các bạn hãy chụp hình lại cái vị trí con đó và gửi kèm thêm cái mã số là 072244 này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì bếp này có mặt men chống xước thì bếp này tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào đây rồi thì công tắc rang này nó có tác dụng là để chúng ta rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa các bạn bật về phía bên trái thì là sẽ bật cái tính năng rang đó lên khi các bạn bật về vị trí bên phải này như công tắc này đang bật nè ở vị trí bên phải này là nó đã tắt tính năng rang bếp về trạng thái hoạt động bình thường tiếp theo ở vị trí số 2 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước số 3 cũng là dòng bếp ờ, nút xoay có mặt sơn giá 1 triệu tư thì bếp này nó chỉ có cái ờ, tính năng ờ, rang chế độ rang thì nó sẽ tăng cái que nhiệt độ của cảm biến nó lên 300 độ kéo dài được thời gian cho ta rang được những món khô đó nhưng khi ở que cảm biến nó đạt lên đến nhiệt độ 300 độ thì nó sẽ khóa ga các bạn mà muốn gắn thêm cái công tắc rang á, có thể liên hệ trực tiếp đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 tiếp theo vị trí số 4 đây là dòng bếp Rinnai ừ. vị trí tiếp theo nữa là vị trí số 5 cũng là dòng bếp uh, có mặt men chống xước giá là 2 1 triệu 6 hiệu là Paloma vị trí số 6 đây là dòng bếp Rinnai Năm sản xuất là năm 2018 ừ. Mặt men trong xước đây Tiếp theo nữa là vị trí số 7 Đây là dòng bếp Paloma Full chức năng Có mặt men chống xước Thì nó sẽ có những cái chế độ là nấu nước, nấu cơm, nấu cháo Và chọn nhiệt độ chiên Bếp này nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng đây Vị trí số 8 là dòng bếp Rinnai thứ 9 là dòng bếp Paloma bếp này có mặt sơn tĩnh điện tiếp theo vị trí số 10 đối với dòng à, bếp vị trí ở vị trí số 10 này á thì con bếp này nó không có bếp nướng nha ừ. bếp này không có bếp nướng thích hợp cho những bạn mà có cái nhu cầu mua bếp không cần bếp nướng nè vị trí số 11 dòng bếp Paloma Năm sản xuất của nó là năm 2015. Mặt men chống xước. Tiếp theo ở vị trí số 16, đây dòng bếp có chức năng có mặt sơn tĩnh điện. Đây là nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. Ở vị trí bên phải thì sẽ có chế độ rang và chọn nhiệt độ chiên. Đây là hẹn giờ nướng. Thì đó là một số dòng bếp dương có những cái chức năng an toàn cơ bản thôi. Tiếp theo thì tôi sẽ qua thêm một số dòng bếp ga âm, từ âm và bếp dương full chức năng mặt kính cường lực thì ở vị trí số 13 đây là dùng à, dòng bếp ga âm mặt men chống xước thì hàng này là chỉ dùng lướt thôi ừ. vị trí số 14 là dòng bếp ga âm có mặt kính tràn viền hiệu là Rinnai và nó cũng có những cái tính à, tính năng nấu nướng nấu theo loại thực phẩm nè nướng cái chế độ nướng theo loại thực phẩm, hẹn giờ nướng. Còn ở bếp bên trái này sẽ có chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt, chế độ hâm và chế độ chọn nhiệt độ chiên. Ở bếp bên trong nó sẽ có tính năng là nấu cơm, nấu cháo. Và bếp này nó cũng sẽ có hẹn giờ cho cả ba bếp nấu. Thì ở tính năng hẹn giờ cho những bếp nấu thì ta có thể sử dụng cùng lúc một bếp nấu và một bếp nướng cùng lúc. Chứ không thể nào mà hẹn giờ cùng một lúc ba bếp nấu được. Tiếp theo đến với cái hàng trưng bày mang số thứ tự là số 15 mặt men chống xước màu đen và vị trí dưới cùng ở đây mang số thứ tự 16 đây là dòng bếp từ Toshiba nó cũng có những cái à, chức năng của bếp nướng và bếp bên phải bên trái đây tiếp theo ở vị trí số 17 đây là những dòng bếp full chức năng mặt kính cường lực ở con bếp số 17 này nó bắt buộc ta phải đặt nồi lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp nè ừ, và nướng nó cũng có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và có những cái tính năng nấu nưa nấu ừ. ở bếp số 18 này nó cũng vậy nó cũng sẽ có những cái tính năng nấu nên nấu và có hẹn giờ nướng nướng là hai tầng lửa cũng là dòng bếp Rinnai có mặt kính cường lực đối với những dòng bếp hiệu Rinnai mặt kính cường lực á, thì sẽ có kiềng nắp khói và cả nắp che đầu chia lửa bằng inox. Tiếp theo ở vị trí số 19, đây là dòng bếp Paloma. Paloma này thì nó cũng có những cái tính năng nấu nướng và nó cũng sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng. Nướng là hai tầng lửa. Ở vị trí số 20, đây là dòng bếp cao cấp hiệu Rinnai. Năm sản xuất của nó là năm 2016 bếp này thì ở bếp nướng nó có thêm những cái tính năng nướng nữa nè ở ngoài bìa phía tay phải đây cái nút màu vàng và cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử bếp này nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu nó sử dụng riêng cái đồng hồ hiển thị nè bếp à, bếp này là dòng bếp cao cấp tiếp theo ở vị trí số 21 đây là bếp hiệu là Tokyo Ga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 nhận biết qua cái bề mặt trước của bếp này đây là dòng bếp của Haman nè bếp này nó có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nè và cũng có những cái chế độ nấu nướng theo từng loại nè thì qua đó tôi cũng sẽ giới thiệu qua một số dòng à, bếp từ âm giá cả rất là phù hợp để cho các bạn à, lựa chọn thì à, những dòng bếp này á tôi vẫn chưa có vệ sinh thì khi mà các bạn à, muốn à, vệ sinh thì à, các bạn có thể liên hệ đến shop thì sẽ được cộng dò thêm cái phí vệ sinh thì ở vị trí số 22 đây giá 2 triệu 7 thì khi mà các bạn chọn được những cái kiểu bếp từ mà các bạn thích hợp cho bạn á vừa với cái túi tiền mà các bạn muốn chọn á muốn mua thì các bạn có thể chụp hình lại cái màn hình ở vị trí con đó và sẽ gửi vào tin nhắn Zalo, Viber hoặc Facebook cho rẻ hơn khuyến mại chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149. Thì trước khi giao bếp thì tôi cũng sẽ kiểm tra test những cái tính năng của bếp để các bạn được yên tâm hơn. Số 23 đây. Đây là nắp chọn những cái chức năng của nó đây số 24 thì à, số thứ tự của nó và kèm theo cái à, số tiền đây là giá 3 triệu nè vị trí số 25 cũng là giá 3 triệu vị trí số 26 bằng giá à. bếp từ thì ta phải sử dụng nồi inox bếp từ thì nó sẽ có những cái công suất uh, trên 2.000W thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V thì ta có thể cắm vào điện lưới 220 của mình ở nhà còn những cái ờ, bếp mà có những cái công suất nhỏ hơn á thì nó chỉ sử dụng điện 100V nên các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có công suất khoảng ờ, công suất cao để đủ công suất vừa phù hợp với cái công suất của bếp nhưng mà ừ. ở những à, nơi mà có cái dòng điện thay đổi á, theo cái à, thời gian á, thì các bạn nên sử dụng những cái loại à, ổn áp để đảm bảo được cái đầu điện ra ổn định vì những cái nơi mà có dòng điện thay đổi á, giờ cao điểm thì điện nó sẽ tuột xuống mức sử dụng nhiều á dòng điện nó có thể tuột xuống á thì cái nếu mà các bạn sử dụng những cái cục biến áp á thì cái đầu điện ra nó sẽ không đúng với cái ờ, chỉ số mà ghi trên cái cục biến ờ, áp đó thì khi các bạn nấu thì có thể bếp nó sẽ không hoạt động được ừ. để trở lại với video clip chính ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục với dòng bếp Rinnai RT660 FTS để giao cho khách thì đây là cái nội thất bên trong của bếp nè bếp này bên trong này còn rất là đẹp này tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp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 lúc, lúc này là cái chế độ ờ, nút 3 giây cái chế độ rang thì khi các bạn sử dụng các bạn sẽ đè giữ phím này 3 giây để nó sáng đèn lên đây thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến này từ hai trăm rưỡi lên 300 độ giúp cho ta rang hay xào những hay là nấu những lượng món mà có nhiệt độ cao á được kéo dài thời gian thêm một tí nữa khi que cảm biến này nó ở cái nhiệt độ lên đủ 300 độ á, thì nó sẽ khóa ga nó cũng sẽ rất là bất tiện thì qua đó ở shop chúng tôi cũng có gắn thêm một cái loại công tắc rang để cho các bạn có thể ờ, rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế ngọn lửa nữa không chế cái nhiệt độ nữa thì các bạn có thể liên hệ đến shop chúng tôi để được uh, hỗ trợ gắn cái đó gắn cái công tắc rang đó vào thì khi gắn thì tôi sẽ gắn uh, nếu mà những dòng bếp mà có tích hợp cái nút rang ở trên bếp này rồi nè có sẵn cái nút rang này á thì tôi sẽ tích hợp cái công tắc đó vào ở cái nút này thì các bạn cũng sử dụng như cái chế độ 3 giây nhưng khi mà nhiệt độ ở cái que cảm biến này nè nó không còn ở 300 độ nữa thì nó sẽ tắt thì nó sẽ kéo dài thêm nữa nó không có bị khống chế nhiệt độ nữa nó sẽ thêm cái nhiệt độ thêm các bạn có thể rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao thoải mái tôi sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này có một số bếp không có thì tôi mới đã làm cái công tắc ở bên ngoài